Công cha đức mẹ nặng nề Con chưa tìm được chút gì báo ơn Còn cha có mẹ thì hơn Không cha không mẹ như đàn không dây Thập ân tôi mới kể bày

con ra công mẹ cũng lắm công cha tội nhiều nào là khi ấy con ơi bồng bế công sữa nâng niu con gái công lao cha mẹ thì nhọc nhằn chẳng mấy cho đêm ngày thì con bú con ăn đêm nằm tâm giao vẫy xê con này con nằm cho nó êm đốt ngọn đèn con suốt cả thâu đêm chờ. lòng người trước là con thành kính con phải đạo rồi kính thờ đôi bên cha mẹ là người hiếu trung trung hảo hiền cha mẹ thời ra phòng khi thì chân yếu tay mềm đền cơm giả sữa kẻo phiền mẹ cha nuôi mấy con mong con cười tốt thì bằng hoa con lôi lội suối trèo non cha thì tu nhân mẹ còn mà tích đức cho con sau này ở có tiền ơi con ơi thời hậu được mấy hay trong phép làm người mẹ khuyên con giữ đạo yêu thân cảm thương cha mẹ ân cần ra con mặc lòng ai thời ta phải đạo làm con